Xin chào các em học sinh yêu quý. Từ buổi học hôm nay, chúng ta cùng nhau chuyển sang một chủ đề mới trong phần hình học OIz đó là cực trị trong hình học OIz. Để nói đến cực trị thì uh, nhiều bạn rất là lo sợ vì là um, uh, phần này nó khó đúng không nào? Tuy nhiên thì đó là do chúng ta chưa biết phương pháp thôi. Uh, khi chúng ta biết phương pháp và rèn luyện một cách cẩn thận thì nó không quá tầm đối với tất cả chúng ta, kể cả các bạn ở mức độ trung bình. Thì uh, để nắm vững được um, phương pháp và giải quyết các bài toán cực trị thì chúng ta cần phải Ờ, ôn lại các kiến thức cũ về kiến thức ờ, các tính chất hình học phẳng ờ, mà chúng ta đã học từ cấp 2 và cấp 3 Đấy, các các năm trước thì chúng ta đã phải nắm lại những cái kiến thức đó thật ra nó cũng không không không quá khó đâu nó chỉ ở mức độ bài bản mức độ cơ bản thôi nhé thì chúng ta phát triển lên và thứ hai là chúng ta áp dụng các ừ, phương pháp hàm số để chúng ta tìm cực trị của hàm số đúng không nào có nghĩa là từ cái ừ, cái dữ kiện ban đầu chúng ta chuyển về về về hàm số được đúng không nào đấy thì uh, có rất nhiều um, bài toán cực trị nhiều dạng bài toán cực trị trong phần mềm UZ thì trong buổi học này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái dạng toán số 1 đó là cái cái bài toán số 1 đó là cái bài toán mà cực trị học ờ, uh, OIZ mà liên quan đến đường thẳng và mặt phẳng đó chúng ta cùng bắt đầu nhé thì trong phần uh, này thì chúng ta chia một số dạng nhỏ như sau à, dạng số 1 là chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ điểm B, một điểm B là điểm cho trước, đến mặt phẳng P là đặt giá trị lớn nhất. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhìn hình vẽ này. Đây là mặt phẳng P các em này, đây là mặt phẳng P đi qua điểm A. Đúng không nào? Mặt phẳng P đi qua điểm A. Người ta bắt viết phương trình mặt phẳng P này đi qua điểm A. Và có cho trước một điểm B yêu cầu rằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P là đặt giá trị lớn nhất thì chúng ta đã biết rồi để viết được phương trình mặt phẳng thì chúng ta cần phải biết hai yếu tố đó là điểm đi qua và vectơ pháp tuyến của nó thì đây điểm đi qua điểm A ta đã biết rồi thì chúng ta phải tìm vectơ pháp tuyến của uh, ờ, mặt phẳng P là bao nhiêu thì chúng ta chú ý cái này uh, chúng ta sẽ có hai bước để giải giải cái này nhé chúng ta cùng hiểu phương pháp này bước số 1 em chú ý này à, bài toán yêu cầu là khoảng cách từ điểm B đến một phẳng P lớn nhất thì ta sẽ gọi H là hình chiếu của B đến một phẳng P. Thì khi đó là khoảng cách chính là gì nhỉ? Khoảng cách của từ B đến một phẳng P chính là độ lớn của BH. Được chưa nào? Các em hãy nhìn đến này. Tam giác ABH ABH là tam giác vuông tại H. Vì sao lại vậy nhỉ? Vì BH là vuông góc một phẳng P. Do vậy BH vuông góc với tất cả các đường thẳng thuộc một phẳng P. Do vậy BH vuông góc với AH, do vậy tam giác ABH ở đây của chúng ta đây, đó là tam giác vuông tại đỉnh H. Thế mà tam giác vuông rồi thì ta luôn có là BH nhỏ hơn bằng AB. BH nhỏ hơn bằng AB. Đây là cạnh huyền đúng không nào? Có thể bằng nhau vì sao nhỉ? Vì đây có thể là không thể tam giác nó điểm H với trùng điểm A và chính chỗ này này. Chính chỗ này là giá trị lớn nhất, em hiểu chưa? BH nhỏ hơn bằng AB. Thế BH là khoảng cách rồi đúng không? Khoảng cách đạt giá trị lớn nhất khi nó bằng AB. Một số nhỏ hơn bằng một một số khác nó bằng nhau khi nó à, nó nó sẽ bằng đúng không? Lớn nhất khi nó sẽ bằng. Đó. À, mà BH mà nhỏ hơn bằng AB thì BH lớn nhất khi BH bằng AB này. Mà BH bằng AB thì có nghĩa là H và A sẽ trùng với nhau. Được chưa? Đấy. H và A trùng với nhau thì A sẽ là hình chiếu vuông góc của B bằng P. A trùng với H được chưa nhỉ? Từ đó ta suy ra vector pháp tuyến của mặt phẳng chính là vector BA. Đấy, bước 2 này chúng ta thấy này, mặt phẳng P là đi qua điểm A nhận vector AB là vector pháp tuyến. Thì bây giờ chúng ta đã biết được điểm đi qua rồi, biết được cả vector pháp tuyến rồi thì ta hoàn toàn viết được phương trình mặt phẳng. Đó, cái dạng này rất dễ nhá, dạng này là cơ bản nhất. Chú ý này, à, cái dạng này thì ta cần xác định nhảy mặt phẳng P đi qua điểm A và nhận vector AB là vector pháp tuyến của nó đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái ví dụ minh họa đây là ví dụ số 1 các bạn chú ý này cho không gian với hệ trục tọa độ oyz người cho hai điểm A là 1 à, âm 1 2 4 và điểm B có tọa độ là 0 1 5 à, gọi P là mặt phẳng đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng P là lớn nhất. Khi đó khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng P là bao nhiêu? Đấy, bài toán cho bốn kết quả như này. Thế để tính được khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng P là bao nhiêu thì chúng ta cần phải viết được phương trình mặt phẳng P. À, thì đây là khi đã biết phương pháp rồi thì bài này chúng ta làm chỉ à, đơn giản thôi đúng không nào? Chúng ta đã biết là mặt phẳng P. Đấy, mặt phẳng P của chúng ta này đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1 2 1 đúng không nào gọi H là hình chiếu của B trong một phẳng P khi đó nào ta có cái gì nhỉ à, BH sẽ nhỏ bằng AB và dấu bằng xảy ra khi H trùng với A như vậy vector pháp tuyến N của P chính bằng vector AB. Chúng ta vừa học trong phương pháp xong nhá Được chưa? N của P chính bằng vector AB và vector AB của chúng ta sẽ là cái B chữ A là 1 đúng không nào? Và trừ một và một Đó. Thì ta hoàn toàn xác định được mặt phẳng P. Mặt phẳng P của chúng ta có dạng là x trừ đi y cộng z. Đó. Và ta sẽ thay điểm thay điểm A vào đây đúng không nào? ta thay điểm A có tọa độ là đây trừ 1 2 4 ở đây ta viết rồi trừ 1 2 4 thay vào đây trừ 1 2 đúng không nào trừ 3 trừ 3 cộng 4 bằng 1 1 sẽ trừ đi 1 bằng 0 đây là phương trình mặt phẳng P của chúng ta do đó chúng ta sẽ tính được D chính là khoảng cách từ O đến mặt phẳng P khoảng cách từ O đến mặt phẳng P thì ta thay vào công thức tính khoảng cách chúng ta đã học rồi đúng không nào đấy A x0 cộng B0 cộng C0 cộng D trên căn bằng 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Nhớ rằng trên tử là phải có chữ tuyệt đối. Như vậy thay 000 ở đây chúng ta có trừ 1 trên căn bậc 2 của một bình cộng với âm một bình cộng với một bình. Đây bằng 1 trên căn 3 hay nói khác là bằng căn 3 trên 3. Đó. Như vậy ở bài ví dụ số 1 này chúng ta đã tìm được khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng P là căn 3 trên 3. Do đó chúng ta sẽ chọn được đáp án của chúng ta là đáp án A. Các bạn hình dung phương pháp thế nào nhé. Đó. Thế thì à, bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục chuyển sang video 2 của dạng này nhé. Là một ví dụ nữa để cho thấy được cái phương pháp của chúng ta. À, rồi. À, chúng ta để ý video 2 này. Đây là ví dụ 1 nhé. Đây. Ví dụ 2. Nền vào đây cũng được nào ví dụ 2 là các em thấy này trong không gian với hệ trục tọa độ OIZ mặt phẳng P đi qua điểm M có tọa độ là 1 2 3 và cắt các trục OX, OY, OZ à, lần lượt tại các điểm ABC sao cho T bằng 1 trên OA bình phương cộng 1 trên OB bình uh, ờ, OB bình phương cộng 1 trên OC bình phương đạt giá trị nhỏ nhất. Ta nhận thấy đây à, mặt phẳng P chính là phương trình của đoạn chắn, nó là chắn các trục UX, UI, OZ đấy. mà đi qua điểm M nữa thì ở ờ, cái bài này đấy thì có hình vẽ như sau minh họa cho cụ thể ra đây cho nó đơn giản nhé à, đây O A O B O C là làm cho các trục tọa độ đúng không nào à, thì các em nhớ này điều này này à, cái tứ diện OA OB OC mà có đôi một vuông góc với nhau thì khoảng cách đây này chính là khoảng cách này, này. khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC chính bằng T kìa nhá một trên OA bình cộng một trên OB bình cộng một trên OC bình chính bằng khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC thì ta gọi là chỗ này ta chú ý này gọi H là hình chiếu vuông góc của O xuống AB K là hình chiếu vuông góc của O xuống mặt phẳng ABC như vậy ở chỗ này nó sẽ bằng 1 trên ô cao bình phương. Các bạn hiểu chưa? 1 trên ô cao bình phương. À, thằng này mà đặt giá trị nhỏ nhất T nhé, T đặt giá trị nhỏ nhất là T min. Suy ra gì nhỉ? OK sẽ đặt OK sẽ đặt mắt. Đấy. Một phân số mà đặt giá trị nhỏ nhất đúng không? Tử cố định rồi thì mẫu sẽ đạt giá trị lớn nhất OK mắc bằng bao nhiêu à, em nhìn OD là OK đặt mắc là bao nhiêu nhá em, em thấy tiếp này M là nằm trên mặt phẳng ABC hình dung chưa thì bạn à, hãy chú ý này tam giác OKM là tam giác vuông tại đỉnh K như vậy ta có OK sẽ luôn nhỏ hơn bằng OM OK luôn nhỏ hơn bằng OM vì OM chính là cạnh huyền đúng không nào và dấu bằng thì ra khi OK mắc OK đặt mắc khi nó bằng OM và khi đó thì K và M sẽ trùng nhau. K và M sẽ trùng nhau. Như vậy mặt phẳng ABC của chúng ta sẽ đi qua điểm M và nó lại vuông góc OK thì cũng vuông góc OM đúng không nào? Vì K với M trùng nhau rồi vuông OK thì cũng vuông OM. Như vậy mặt phẳng ABC của chúng ta, mặt phẳng ABC là mặt phẳng đi qua điểm M có tọa độ là 123. Đó các bạn thấy chưa? Mặt phẳng ABC đi qua điểm M và có gì nhỉ? N của ABC vectơ pháp tuyến của nó sẽ chính bằng vectơ O M nhé. Vector OM chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng uh, ờ, ABC. Và OM cũng chính bằng 1. 2 3. Được chưa? Như vậy ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng ABC. Phương trình mặt phẳng ABC. Hay là trong bài này nó gọi là đáp án đây là mặt phẳng P đó, đúng không? Mặt phẳng P. Ta để hẳn P cho giống cái kia. P với ABC là một nhé. Giống nhau. Đó, thì ta thay vào đây đúng không nào? Đi qua điểm có rồi vector pháp tuyến cũng có rồi thì đó là x cộng 2y cộng với lại 3z đó. đây a đây b đây, c đây x cộng 2y cộng 3z chúng ta thay điểm m vào đây 1 vào đây 1 với 4 là 5 5 với 9 là 14 14 thì trừ đi 14 sẽ bằng 0 đó vậy phương trình mặt phẳng P của chúng ta có dạng là x cộng 2y cộng 3z trừ đi 14 bằng 0 sau đó ta đối chiếu các đáp án thì ta sẽ chọn được đáp án A các bạn hình dung chưa nào đó này đấy trong có hai cái ví dụ này các em cần chú ý là trong cái chỗ này đúng không cái em để ý này nhá hình chiếu của một điểm xuống mặt phẳng đúng không đấy. thì nếu điểm M mà điểm M này này mà nằm trên mặt phẳng đúng không thì cái khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng nó lớn nhất khi nó trùng nhau đúng không k với m ở chỗ này là trùng nhau Đấy, các bạn hiểu nhá cái phương pháp này ừ, rất đơn giản thôi nó là tính chất cơ bản tiếng lớp 7 rồi các em cần ôn kỹ lại nhá dưới có rất nhiều bài tập để các bạn vận dụng rồi ờ, chúng ta cùng nhau chuyển sang một cái dạng số 2 nhé